anh sẽ trả con đôi khi lệ đường anh sẽ giúp cho giúp em đừng cũng rời bỏ bao lần nếu mà có rượu anh ta giúp em biết anh nằm ta thấy tàu lên Nghĩ cũng nói hay lòng mình Số họ là họ, số ta Không nơi nào mà lại vượt tới ta Thắng người anh đánh ra hai nhà Thắng lời mang cho anh cởi áo ra Áo anh phải xin chịu đường nào Anh làm gì có ý kiến mà đâu